Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dân tộc Việt Nam có thực sự là một như ông lời ông Phạm Minh Chính đã nói hay không? Cuộc gặp của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính với một số người Việt diễn ra vào tối ngày 17 tháng 5 năm 2022 tại thành phố San Francisco, bang California, Hoa Kỳ. Dù có hơn 2 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở Mỹ, nhưng một số người gặp ông Thủ tướng đã được cho là đại diện của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ Tại cuộc gặp, ông chính nói Đại dịch càng khẳng định truyền thống của dân tộc Việt Nam là càng khó khăn, càng nỗ lực, càng đoàn kết. Đồng thời, ông nhắc lại lời ông Hồ Chí Minh ở trên nói rằng Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu trong sự kiện gặp gỡ đồng bào ở khu vực bờ đông nước Mỹ vào ngày 14 tháng 5. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ nhận định với Đài tiếng nói AFA hôm 20 tháng 5 như sau. Ông chính thì nói rằng nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Đó là nhìn theo quan điểm của những người cộng sản. Còn thực tế thì nếu nhìn từ góc độ cai trị và quản trị thì có hai nước Việt Nam. Một nước Việt Nam của những người cộng sản mà ở đó họ đang nhận những đặc quyền, được hưởng nhiều bổng lộc, được ưu tiên nắm quyền hành và độc quyền cai trị đất nước. Và một nước Việt Nam của những người không cộng sản, họ bị cai trị hầu như không nắm quyền gì và luôn nơm nớp lo bị dưới cầm quyền tới hỏi thăm. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ muốn nhắc đến một thực tế này. Họ mượn chiêu bài đấu tranh giai cấp để giành lấy quyền lực và sau khi có quyền lực thì quay lại dùng việc phân biệt giai cấp để cai trị nhân dân. Ông Vũ nói tiếp, dù nắm quyền cai trị nhân dân nhưng các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn cố gắng xây dựng một sự đoàn kết với giới bị trị bởi họ biết rằng giới bị trị luôn đông đảo hơn giới cai trị. Và nếu người dân bị trị mà cùng đoàn kết với nhau để đòi thay đổi thì chắc chắn giới cai trị sẽ nhanh chóng mất quyền lực và mất quyền lợi. Đây là hình ảnh các nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập bị xét xử tại thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 5 tháng 1 năm 2021 với nhiều án tù phạt rất dài. Nhiều người cho rằng không thể có phương thức đại đoàn kết chung quanh một đảng vì dân tộc luôn có sự khác biệt. Đại đoàn kết là phải chấp nhận các khác biệt. Nhà nước Việt Nam nếu chấp nhận sự khác biệt thì không cần kêu gọi đại đoàn kết để làm gì. Trở lại với cặp lặp đi lặp lại lời ông Hồ Chí Minh của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại cuộc gặp gỡ với một số người Việt ở San Francisco. Bác sĩ Đinh Đức Long, một đảng viên đã ra khỏi đảng, khi trả lời đài FA vào hôm 20 tháng 5 thì cho rằng câu này không phải của ông Phạm Minh Chính mà là của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói năm 1946 trước khi lên đường đi Pháp dự hội nghị Fontainebleau. Khi đó, ông gửi thư cho đồng bào miền Nam nói sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Vì lúc đấy, Nam Bộ là thuộc địa của Pháp, họ muốn tách miền Nam ra và cuộc đấu tranh của Cụ Hồ là để chống lại điều đó. Bây giờ các lãnh đạo có nhắc lại, chỉ làm theo lời ông Hồ. Trên thực tế là họ làm thật, vì dù bất cứ ai, bất cấp bậc nào mà đi sai đường lối, muốn chia rẽ nước Việt Nam, muốn đặt địa phương mình ra ngoài sự lãnh đạo của Trung ương sẽ lập tức bị trừng phạt ngay. Đó là điều chắc chắn họ làm. Ngay trong nội bộ, họ còn đối với kẻ thù, họ còn làm mạnh hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thúy Hạnh, người sáng lập quỹ 50.000 đồng để giúp đỡ các tù nhân lương tâm cũng đang bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam. Liên quan đến các vấn đề về đối xử với người Việt Nam thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa hiện sống ở nước ngoài, liệu có được chính quyền Cộng sản đối xử công bằng như lời các ông lãnh đạo vẫn nói hay không? Bác sĩ Đinh Đức Long nói tiếp. Cá nhân tôi thấy đúng là họ làm như thế, nhưng vấn đề thực hiện thì muốn vỗ tay, phải có hai bàn tay, không ai vỗ tay một bàn cả. Phía họ nói như vậy, còn phía người Việt ở hải ngoại có chấp nhận hay không, có hợp tác hay không là tùy từng người. Hoàn toàn đúng là có sự khác nhau, nhưng tùy từng người. Nước Đức thống nhất thì cũng phân biệt đối xử, huống gì cộng sản nhưng mức độ khác nhau. Có những người thì vẫn hợp tác và ngược lại có những người trong nội bộ của Cộng sản nhưng người ta lại bỏ. Cho nên tôi nghĩ đó là chuyện bình thường của xã hội nhưng nhiều người lại thổi phồng đó lên. Nhiều khi tôi cho rằng đó là đặc tính của dân tộc Việt Nam tức là được làm vua thu làm giặc. Mình phải hiểu nó chỉ khác nhau ở mức độ. Tóm lại khi xung đột lợi ích thì sẽ giết nhau. Nếu không giết được nhau thì bắt tay hợp tác để chung sống. Nếu các vị lãnh đạo thật sự muốn nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, thì người cầm quyền là phía phải đi trước, phải quên đi quá khứ để mở đường cho những người đã vì lý do chính trị mà phải bỏ nước ra đi, chứ không thể cứ ra sức đàn áp bắt bớ người bất đồng chính kiến trong nước, rồi trước các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến các nước phương Tây, thì chính quyền ở Hà Nội thường trả tự do cho những người bị bỏ tù vì bất đồng chính kiến và coi đó là một cuộc mặc cả. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Biden đón tiếp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Nhà Trắng. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc khi trao đổi với Đài Tiếng Nói EFA hôm 20 tháng 5 từ Sài Gòn cũng nhận định như sau. Giới lãnh đạo hiện nay hay nhầm lẫn giữa người Mỹ gốc Việt, Việt Kiều hay du học sinh Do đó, đa số họ hay gọi những người Việt Nam sinh sống ở hải ngoại, dù có quốc tịch của nước sở tại hay không, hay sang làm ăn buôn bán, đều là Việt Kiều. Như vậy, không đúng với tính chất và đặc điểm của từng cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Chúng ta đều thấy rằng giữa người Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở hải ngoại, nhất là cộng đồng người Việt rời bỏ đất nước từ năm 1975, thì người ta mang một ý thức hệ khác và đại đa số họ tự nhận là cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại chứ không phải là người Việt một cách chung chung để họ phân biệt giữa người Việt quốc gia và người Việt cộng sản. Theo nhà nghiên cứu Đinh Kiến Phúc, do cuộc chiến tranh ở Việt Nam kéo dài quá lâu đã để lại hệ quả hàng triệu người Việt Nam phải bỏ đất nước ra đi và nó đã đưa đến sự nghi kỵ bắt nguồn từ những chính sách mới của chính quyền mới sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ví dụ như bắt đi tù cải tạo, đánh tư sản cải tạo công thương nghiệp miền Nam, chế độ lý lịch trong học tập, vân vân. Thì hố sâu ngăn cách giữa người Việt và người Việt đã qua 47 năm cũng khó hẳn gắn, trong khi giữa Mỹ và Việt Nam là những cựu thù thì lại bắt đầu nhích lại gần nhau để phát triển đất nước và xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp hơn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chân thành, lòng tin và trách nhiệm, mẹ nó sợ gì? Chuyến thăm Mỹ của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tham gia hội nghị cấp cao đặc biệt giữa Mỹ và ASEAN đã được báo chí nhà nước Việt Nam dệt gấm thêu hòa thành chuyến thăm và làm việc ở Mỹ dù sao cũng được người dân lóe lên chút hy vọng nhen nhóm về một bước đột phá nào đó trong quan hệ giữa hai nước. Tác giả Giáo Bắc đã có bài bình luận với tựa đề Chân thành, lòng tin và trách nhiệm, mẹ nó sợ gì được chia sẻ. Càng theo dõi thông tin lại càng thất vọng dù báo chí nhà nước đã hết sức lộn ngược, lặn nghiêng, tăng phần long trọng cho chuyến đi như khách, thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhà hay từ bữa tiệc đối ngoại của Tổng thống Biden nặn ra thông tin ảo là Tổng thống Biden tiếp riêng Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Đây là hình ảnh video clip Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn tùy tùng chém gió trước khi gặp Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken. Giữa biển thông tin nhốn nháo nhưng tẻ nhạt ấy bỗng đầu xét đánh ngang tai. Trang vẹt của Bộ Ngoại giao Mỹ xuất hiện đoạn clip ngắn ngủi ghi rằng mẹ nó sợ gì, làm cho dư luận nổ tung. Cuộc trò chuyện thân mật mẹ nó sợ gì trong nội bộ đoàn ngoại giao của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ là sự kiện đột phá đỉnh cao giữa những đỉnh cao trói lọi của nền ngoại giao cây tre bách chiến bách thắng của đảng ta. Dù quá hiểu nhưng nhiều người vẫn sững sờ trước cách ứng xử nói năng vô học lại được thể hiện bằng giọng điệu, thái độ, kiêu hãnh mù quáng của người Cộng sản. Cùng chàng cười ha hả như vừa trải qua một chiến thắng tầm cỡ Mậu Thân, Quảng Trị hay An Lộc. Trên mạng, Facebook xã hội cũng như YouTube, trong quán cà phê hay ngay cả trong không khí gia đình người ta đã trích dẫn câu nói này để nhắc nhở nhau, dạy dỗ con cháu về cách ăn nói, xưng hô, sao cho phải phép. Đây là hình ảnh trong khi Thủ tướng chính nói mẹ nó sợ gì thì sau đó Bộ trưởng bước vào và nói rằng cái thằng, cái thằng Pottinger đâu rồi? Đó là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Video này được phía Mỹ đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ. Mọi người đều có thể xem. Giáo sư Nguyễn Tuấn đã điểm đạm lý giải một cách khoa học về bản chất của hiện tượng này trên trang Facebook cá nhân của mình. Ông viết, cái câu mà cư dân mạng đang bản tán xôn xao là mẹ nó sợ gì, mệnh đề này chỉ là cách chửi chung chung thôi, nhưng đằng sau nó có thể là một phát biểu thiếu kiểm soát của ông Thủ tướng được thốt ra trong một thời điểm ngẫu nhiên. Nhưng thông tin này nói rằng một phát biểu như thế có liên quan đến tiềm thức của những người Cộng sản. Cái mệnh đề có thể liên quan đến tiềm thức, ở đây là sợ gì? Bên ngoài thì mệnh đề đó khẳng định là không sợ cái kẻ mà người phát biểu chửi làm mẹ nó. Nhưng trong tiềm thức thì có lẽ là sợ, hay nếu không sợ thì cũng rất đáng gờm. Bởi nếu quả thật không sợ hay không đáng gờm thì đâu có thể xuất hiện trong câu nói. Có thể là do phức cảm, tự ti và gắn gương làm kẻ bề trên. Và cách dùng từ ngữ này nó có thể hiện sự đối nghịch. Bề ngoài thì có thể cười cười nói nói như bạn bè với nhau, nhưng trong tiềm thức thì xem người đối diện như kẻ thù. Không kẻ thù thì cũng không phải là bạn bè thật sự, không phải gia đình ta. Nói cách khác, cử chỉ cười nói có thể hiện như là đóng kịch mà thôi. Đóng kịch thì không thể gọi là đối tác đáng đi tin cậy cho được lên hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Biden. Giáo sư Tuấn khẳng định truyền thống văn hóa ứng xử xưng hô của người Việt Nam rất lịch sự, tôn trọng nhau dù là bất đồng chính kiến ở hai trận tuyến một sống một còn như Tổng đốc Hoàng Cao Khải và lãnh tụ kháng chiến Phan Đình Phùng hay bất đồng về văn hóa như Trần Trọng Kim với Phan Khôi vẫn có cách gọi nhau rất hòa nhã. Cách văn tục mẹ nó gọi nhau bằng thằng Thiệu, thằng Johnson là du nhập từ Trung Quốc. Không chỉ có Phạm Minh Chính văng tục mẹ nó mà đám quần thần cũng hùa theo giọng điệu như vậy. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đề cập đến cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump thì gọi ông Matthew Pottinger là thằng. Một thuộc hạ của ông chính còn định tung tóe rằng mình nói nó mãi nó cũng phải ngại. Phạm Minh Chính đã hề hả thể hiện sự độ lượng, kiềm chế đã không dạy dỗ hết ý, hết lời rằng mình có thêm một ý nhưng nói chi cho nó dài dòng. Như tôi với các ông ngày xưa nói mãi mới tìm được tiếng nói chung, nhưng mà thôi, nó loãng vấn đề. Không riêng Phạm Minh Chính thái độ hai mặt, ứng xử trịnh thượng bằng những tiểu xảo, sách mé, bất nhã trong các nghi thức ngoại giao đã diễn ra liên tục, xuyên suốt qua rất nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo. Nhiều cuộc giao tiếp Việt-Mỹ đã thành truyền thống. Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết ngay sau khi rời Mỹ đã đi thăm Cuba, một quốc gia cộng sản đang bị Mỹ cấm vận và hoanh hoang tuyên bố rằng Việt Nam, Cuba là hai anh em cùng canh giữ hòa bình thế giới. Đây là hình ảnh phát biểu tại Cuba vào hồi tháng 9 năm 2009 khi đó, ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết nói rằng Việt Nam và Cuba là hai anh em cùng canh giữ hòa bình thế giới. Câu nói này đã trở nên ngày một chớ trêu với người dân Việt Nam khi Việt Nam ngày một hội nhập với quốc tế. Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn là thông điệp mà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện trong bài diễn văn viết sẵn đọc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ trong khuôn khổ chuyến đi dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ. Bài diễn văn này báo chí Việt Nam đồng loạt trân trọng đăng nguyên văn Thông điệp này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong những cuộc gặp, cuộc chuyến đi như nội dung cốt lõi, lập trường, thái độ Việt Nam trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ và giao bang quốc tế. Trong bối cảnh Trung Quốc bành trướng quân sự hóa Biển Đông thành ao nhà, Việt Nam như cá nằm trên thớt. Chủ quyền Biển Đông bị lấn át, không thể bảo vệ đối tác thăm dò khai thác dầu khí theo hợp đồng, và ngư dân những cột mốc sống ở Biển Đông thì bị tàu Trung Quốc tha hồ bắn giết, đâm chìm. Thì Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn dày mặt dương cờ trắng 40 hô hào đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ. Né tránh sự thật, quyền ngữ ngôn từ và an nguy đất nước, dân tộc như vậy, chân thành, lòng tin và trách nhiệm của Phạm Minh Chính và Đảng cầm quyền đang nằm ở đâu? Đây chính là câu hỏi mà người dân của nước Việt Nam đang đặt ra cho ông.